bạn là người đi làm công ăn lương, với mong muốn sẽ gắn bó với công ty doanh nghiệp cho tới hết tuổi lao động. Nhưng đó là ước muốn của bạn, còn công ty doanh nghiệp thì nghĩ ngược lại, sau một thời gian công hiến công ty doanh nghiệp nếu bản thân bạn không phát triển lên được thì bạn có thể nằm trong danh sách đen bị sa thải của công ty. Vậy nên để cứu vãn sự nghiệp của mình thì bạn nên nhạy bén nhận ra dấu hiệu mất an toàn cho bản thân trước nguy cơ sa thải trong sự im lặng của công ty, thay đổi bản thân để công ty còn thấy bạn có giá trị giữ bạn lại, hai là chủ động tìm một công việc mới. Hôm nay kênh xin trao đổi dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn rơi vào vùng mất an toàn của công ty có thể bị loại bỏ bất cứ lúc nào. Mong các bạn có sự nghiệp thăng tiến bỏ qua bài viết này. bạn cảm thấy bị thờ ơ, làm việc một mình, báo cáo công việc không ai quan tâm. Sếp bạn không để ý tới bạn làm gì nữa. Bạn bị phán quá nhiều công việc, làm quá sức, không thể chia sẻ cho ai. bị ép lương, trả lương thấp không tương xứng với số lượng công việc đang làm. Dù bạn làm việc rất tốt, rất ít sai sót nhưng vẫn bị áp đặt thất bại, sai lầm là do bạn.